Xin chào cả nhà nhé Hôm nay thì mình đang đi lên đi cái lễ hội hoa lau ở trên San Su Đây là một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng ở San Su cũng như là đỉnh núi Miêng Sơn San Và hôm nay thì mình sẽ đi và review cho cả nhà cùng xem Tuy rằng cái tuần này ấy, thì trên núi nó chưa có chuyển được màu đỏ màu vàng đẹp như ở cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 ờ, Mình đang có thời gian được nghỉ ấy, thì mình sẽ đi trước Còn nếu mà sau này mình có thời gian đấy thì và mình sẽ đi và review tiếp cho cả nhà cùng xem bây giờ thì mình dẫn cả nhà cùng xem mới đi đi với mình nhé rồi dọc theo những cung đường này thì đã dán hết cái băng rôn chào mừng mọi người đến lễ hội và đây các bạn thấy treo ở trên dọc đấy không cứ khoảng tầm vài mét lại có một cái biển treo này chào mừng mọi người đến với lễ hội hoa lau ở đây đây là cái lễ hội hoa lau thường niên của huyện của Phú Trơn này và là điểm du lịch rất là nổi tiếng ở đây đây chuẩn bị mình vào đến cái bãi đổ xe thì tất cả những cái biển này là biển chào mừng này cũng như là giới thiệu về cái lễ hội mình ở đây treo khắp cái chỗ này luôn đây là đỉnh núi Viên Sơn San ở đây và ở trên sau cái đỉnh núi là có cái khu vườn lau người ta tổ chức lễ hội trên đấy cả nhà bây giờ mọi người đang lên ở đấy rất là đông và giờ thì cũng 10 giờ rồi mình chuẩn bị mình lên đây đây cả nhà cùng đi với mình nhé ok tất cả mọi thứ chuẩn bị xong giờ đây mình đi đây khi mà mình lên núi là mình thích những cái dòng suối mà bên cạnh những cái núi này này mai kia những cái phong lá đỏ này nó chuyển màu hết thì mới lại đẹp đây có một thác nước này dọc theo thác nước thì cả nhà cùng xem này wow vào đây mát lắm đẹp không đứng đây cảm giác mát lạnh không cả nhà các cuối tuần này sẽ rất là đông này. Mọi người đang đi lên này. Nơi mọi người đang lên từng đoàn từng đoàn ít đây đường đá rất là gồ ghề nhưng mà cái này lên thoải theo cái dòng suối này này và cảm giác vào đây thì nó mát hơn so với ngoài rất là nhiều và đây dự kiến là khoảng tầm một tiếng rưỡi đến hai tiếng thì mình mới lên tới trên đấy như cả nhà ở đây nghe tiếng suối nó chảy róc rách róc rách lại nhớ lại cái tuổi thơ của mình wow ở đây còn nhiều cá này ô oh, mọi người thấy cá bơi không ở trên núi này vẫn có những con cá này sống ở trên này nhé thật sự là cái tiếng suối chảy này này cho mình cái cảm giác về tuổi thơ một lúc mà mình còn nhỏ mình được đi với mẹ lên núi trồng ngô trồng sắn đấy lúc đấy ở trên núi là mùa hè này mà ngày mưa nước chảy ấy thì cái lúc đấy mình con nhỏ mà nhưng bây giờ mà nghe đến những cái âm thanh này là cảm giác là nhớ về những cái lúc như vậy Đây, những cái phong này chuẩn bị chuyển màu rồi ở bên dưới mình ấy là các nhà sư gõ mỏ cầu nguyện cho mọi người đi lên núi bình an và có những năm nào lễ hội cũng có những người người ta đứng ở đấy để tụng kinh tụng mỏ cho mọi người nhé ai có tiền thì ủng hộ bỏ vào hòm công đức ở đấy được và bắt đầu những cái lá vàng này là chuyển rồi nhưng mà chưa được đẹp lắm nha cả nhà Đây cái thác cao nhất mà cái điểm mà mọi người dừng chân ở trên này này. Ở trên giữa đó có cái vùng động lại ngay chỗ đấy. đây là cái điểm dừng chân mọi người hay ở đây nhất nhất là chỗ này cái view nó đẹp hai là lên đến đây là nửa đường rồi đây là chỗ cái cầu mà lên chỗ thác rồi nên là mọi người đứng ở đây và tập trung ở chỗ này rất là nhiều đây là dưới thân tháp này ở ờ, trên này là những cái dĩa đi khác và đây người ta làm cầu ngay này lên trên này thì cảm giác cao hơn rất là nhiều ở phía kia là cái đường mà ngày xưa mình đi ở dưới cái vách đá đấy nó có cầu thang cho mọi người đi nhưng bây giờ đang cấm hay gì ấy. còn đây là cái đỉnh rất là sâu được vào tháp thứ hai này một số bạn bây giờ đã xuống rồi tại họ đi từ sớm bây giờ mấy hôm trước nó mưa ấy thì hôm nay nó vẫn còn nhiều nước này là bây giờ thì kiểu muốn lao để tắm rồi ờ, tắm xong bắt đầu lên thích lắm wow mát lắm đây mình phải lỡ đồ nhìn đi đây trước đây nhé mát là mùi mâm chân ở đây nói chung nó đẹp và mát quá cả nhà nhưng bây giờ mình dừng lại ngâm chân chứ kìa wow. nước nóng luôn nước ở đây thì lạnh nóng ồ oh, mới ngâm chút mà bắt đầu nóng vào chân lên này nhưng nước ở trên này lạnh thật đấy ăn trái cây chút được đi ngâm lúc đây sẽ mát lên nhá nước ở đây lạnh cóng mời cả nhà ăn táo với mình nhá Và là bây giờ mình đi được một tiếng 15 phút rồi nhưng mình nghĩ đâu là gần 20 phút rồi cả nhà mình thích cảm giác một cái lá mùa thu nó rơi như thế này cuối cùng thì trước mắt mình cũng đã thấy rồi là nếu mà mình đi nhanh khoảng một tiếng ấy. và ở đây trước mắt mình là cổng vào của cái khu mà ức trái cốt này rồi mọi người check in ở đây rất là nhiều À, bây giờ thì đang nở rất là đẹp này. bên cạnh mình đây nở đang nở trắng xóa luôn bên phía này thì năm nay nở không có đẹp lắm nhưng bên này đang nở này Ở trên này có một cái cây đẹp mà. mình sang cây đằng nghỉ chút mệt thì mệt thật mà khi mình lên trên này á từ trên cao mình nhìn xuống nhìn các phong cảnh bên dưới tất cả cái sự mệt mỏi nó sẽ tan biến hết nhé ở đây gió thêm một chút nữa thì tuyệt vời ở bên trên các bạn thấy đây bây giờ nó chuẩn bị chuyển màu vàng màu đỏ rồi Nhiều cuối tháng này mới thực sự là rất là đẹp ở bên này, này. từ trên cao nhìn xuống ở bên dưới này thì cứ cho mình cảm giác mà thích thú lắm lúc mà lên thì mệt thật nha lên đến đây thì đúng là cảm giác nó thích nên là không còn thấy nó mệt nữa mọi người bỏ những cái bức thư này một năm sáu bạn sẽ nhận lại đây nhé lên đây thì gió có phải là tiếng gì rào của những cái cái lau này ngày xưa nhớ cái lau này ở nhà mình hay chặt về mình làm những cái đệm ấy người dân tộc mường mình hay làm những cái đệm lau này đến khi mà đám cưới hay là đám đấy thì thường hay tặng nhau những cái đấy à, bây giờ trên đỉnh người ta làm cái gì vậy lát này mình sẽ đi từ từ từ từ lên tới trên kia để mình chơi và review cho cả nhà cùng xem nhé wow nay bầu trời xanh nói chung là đi hết một tiếng ấy, nhưng mà lên đây cảm giác cũng thích và mình sẽ lên từ trên kia mình nhìn về hết ở bên dưới này cảm giác cho mình sẽ thích thú hơn rất là nhiều cả nhà mọi người lên từ sáng lên bây giờ mọi người xuống dần rồi ừ. mình sẽ lên trên này rồi mình kiếm chỗ nào mình ngồi nó ăn được ở chỗ này là cái góc này view nó đẹp này người ta làm cái này ra cho mọi người này ngồi nghỉ ngơi uống cà phê đấy rồi nhìn về cảnh bên dưới rất là đẹp để mình xem nhé cái chỗ này mà nó không nắng mà ngồi đây uống cà phê rồi nhìn về bên dưới thì tuyệt vời luôn cả nhà cái này cuối tuần thì những cái đoàn du lịch người ta về đây rất là đông ở trên kia là khu nhà nghỉ để cho mọi người nghỉ ngơi trên cái lều đấy và ngắm phía dưới rất là đẹp mình sẽ lên đấy và lên bên cầu thang kia nữa ở dưới chỗ cái đường đấy là cái khu mà quân đội Hàn hay tập trận ở đây nhé ở khu đây là khu quân sự nên là không vào trong đấy được còn bên này là cái đường mới làm này đường này mới làm lên thôi đây chỗ mọi người đang tìm nơi mà nghỉ ngơi hoặc là ăn uống ở đâu Đấy, từ trên đỉnh núi mình nhìn xuống như này đây cả nhà à, thích cái cảm giác này lắm mệt thì mệt thật nhưng mà được lên đây mà ngắm nhìn về phía dưới này thì thực sự là thích hôm nào mình cài đặt phần lá cam thì mình sẽ bay cho mọi người cùng xem ở những cái điểm du lịch đẹp như này ở đây thì có chỗ này mình nghĩ để mình nấu ăn ở đây và mọi người bây giờ đang dồn lên nhưng bây giờ thì mình sẽ dựng nước ở đây để mình nấu ở tại này bây giờ cũng đói rồi nha cả nhà đây mình đem tất cả dụng cụ lên đây để mình nấu đây lát mình nấu ăn xong rồi mình nghỉ ngơi lúc mình mới lại xuống bởi vì cũng đi một đoạn đường dài rồi mọi người đang dồn lên đây hết rồi rồi sắp chín cả nhà nấu mì ăn ở trên núi này thì mì tôm nấu là ngon nhất nhớ ngày mình đi Halasan mà chắc là chẳng bao giờ quên được đến trên đấy là nghe cái mùi mì tôm nó thơm quá nghĩ trong lòng mà muốn đến xin một miếng gió mát là cảm giác như lạnh lạnh ấy. Em phải khoác áo rồi, cảm giác lạnh lạnh nhưng mà thôi à Số nhanh nhé. cái bếp này nấu sôi nhanh lắm rồi ạ có gì mình đây hẳn được có cái view đẹp à. ngồi ở đây vừa mát vừa nhìn mọi người lên xuống chắc là đấy mọi, mọi người lên cái đỉnh nơi sương san nên là ở đây cách đỉnh còn khoảng tầm hơn một cây nữa còn cái này là chỉ cái đỉnh của cái bảy lọ à, bảy miếng này thôi ốc tre cốt này thôi ừ. mọi người vừa lên vừa la nữa wow nhiều mình chín rồi Cảm ừ. cả nhà ăn mì mình nhá đói hay là thế nào nhưng mà thực ra là cứ lên núi mà ăn mì ở đây là cảm giác thực sự nó ngon hơn so với ở nhà mà cái vị thơm cái vị thơm của mì trong gió nó tỏa ra cảm giác là thơm lắm

nên cái đoạn mà lau đẹp nhất mà mọi người tập trung chụp ảnh ở đây và nghỉ ngơi cũng ở nơi này có lẽ đây cũng là nơi mà check in được nhiều nhất ở cây vườn lau này thôi còn năm nay thì trên này thì nó không đỡ rộ rất là chắc là bị mưa lũ hay gì nên là các bạn nhìn thấy ở bên góc kia đây nó chỉ có ít thôi biệt hay nghỉ đây và thay đồ đây là thường thường khu này là nơi tập trung nhất này. chắc này về cháy hết mặt rồi cả nhà à, bây giờ thì mình đang bước ở trên cái đỉnh núi mà gọi là à, cái lễ hội nó lâu từ trên này thì mình dọi xuống đây cho mọi người cùng xem nói chung ở đây thì mình từ trên này mình có thể nhìn về bên phía in tông hay là phô trơn hoặc là nhìn về sinh chân luôn nó là cái view rất là rộng khi mà mình đứng ở trên cái đỉnh núi này này à, bên này người ta đang xây dựng cái gì ạ mấy con cầu đấy hình như là xây dựng cái đường dài để đi ừ. rộng lắm cái khu mà phía bên kia là cái khu mà quân đội người ta hay tập trận có khi mà bạn lên đây bạn có thể thấy trực tăng hoặc máy bay tập trận ở dưới đấy nhá và con đường mình đi thì lúc này thì nó men theo cái dãy núi cao cao này này đó à, kia săn trong ngôi chùa bên kia kìa và từ đây xuống đấy bốn cây số này như đây là mình đi đường vòng chứ còn nếu mà đi đường thẳng này chắc khoảng tầm hai cây số đấy mà đường thẳng thì toàn đường vách núi rồi nên bây giờ người ta đang xây dựng cái gì ở đây này chắc năm tới sẽ có cầu thang hoặc là mình nghĩ là người ta làm những cái đường đường mà bên vách đá cho mọi người đi bây giờ những con đường đấy đang nổi tiếng lắm bởi vì ở huyện Trân Buôn bây giờ đợt vừa rồi có đến 78.000 người đến chỗ đấy đi tham quan mà nên huyện à, những cái huyện này người ta cũng bắt đầu và bây giờ đứng ở đây thì cảm giác rất là tuyệt vời và mình à, cũng cảm ơn mọi người luôn theo dõi kênh của mình và xin cho mình một like và một chia sẻ như là một đăng ký kênh để mình có động lực để mình có thể đi rất là nhiều nơi để video cho cả nhà cùng xem và sau này thì khi mà mình cài đặt được flycam thì mình hy vọng là những cái điểm nào đẹp thì mình sẽ bay flycam cho mọi người cùng xem nhé